Siren Head là một sinh vật hình người cao hơn 10 mét, với khung sườn gần như hốc hác nặng nề, được bao phủ bởi sát úp khổ có màu của kim loại gỉ. Với các chì của nó dài và mỏng, không cân đối, với cánh tay dài bằng chân, cách thúc bằng bàn tay khổng lồ, xương sẩu, một chiếc cột kim loại mỏng với cặp còi báo động âm thanh gắn liền với phần đầu, những sợi dây đen quấn quanh cột và nối còi báo động với phần thân trên của nó. Những chiếc lo này là bộ phận kim loại duy nhất của cơ thể nó, được kết hợp với cổ bằng các tua da và có khả năng xây hoàn toàn xung quanh. Một số bức ảnh miêu tả Siren Head có còi báo động hoặc có đèn đường thay chỗ đầu của nó. Cả hai điều này đều ngụ ý rằng Siren Head có khả năng thay đổi ngoại hình để hòa nhập tốt hơn với môi trường xung quanh. Đúng như tên gọi của nó, lò của Siren Head có tài phát ra nhiều loại tiếng ồn khác nhau, điển hình là tiếng còi báo động không kích, nhạc bị cắt xén hoặc chương trình phát sóng khẩn cấp mặc dù nó cũng có thể bắt chước tiếng động vật nói và giọng nói của con người từ những người mà nó đã nghe thấy thường là để thu hút nạn nhân là con người Trevor Henderson cũng tiếp tục giải thích rằng Siren Head có thể được đóng gói bằng một cuộn băng cassette rơi và một máy ghi âm được tích hợp trong cơ thể của nó. Đây có thể là lời giải thích về cách Siren Head ghi lại âm thanh của nạn nhân và những âm thanh xung quanh mà Siren Head đã phát ra như là một mồi nhữ. Nhưng sẽ ra sao nếu trong một ngày đẹp trời, sinh vật mà đã ám ảnh nhưng ai theo dõi các câu chuyện về Creepypasta lại vô tình lọt vào Minecraft. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện đáng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Siren Head xuất hiện trong Minecraft? Đây là câu chuyện còn sót lại. Đây là Siren Head, một sinh vật được cho là đáng sợ nhất nếu tồn tại trong Minecraft. Nó thường sống tập trung với các con moss xung quanh vì chúng nghĩ đơn thuần nó chỉ là một cái cây trong một kè đẹp trời, tôi có chơi Minecraft trong phiên bản 1.17 mới nhất. Tôi chọn vào phần chơi đơn và tạo cho mình một thế giới tuyệt vời. Thế giới đang bắt đầu được tải lên, xin vui lòng chờ trong một lát. Một lát sau, tôi xuất hiện ở khu vực đồng bằng. Hai tiếng sau. Bầu trời đang dần tối lại. Tôi đã lay hoay cả ngày hôm nay chỉ để xây dựng cho mình một ngôi nhà bằng gỗ soi. Sau khi tôi lấy được một ít redstone và làm nên một cái la bàn, tôi rời nhà của mình và tiếp tục di chuyển. Tôi tiến dần ra bờ biển và khám phá xung quanh. Tôi chẳng mong đợi điều gì xảy ra cả. Tôi chậm rãi tiến xuống một cái cây bạch dương và lấy đi số gỗ này. Một lúc sau, tôi tìm thấy có một ngôi nhà bằng gỗ ở bì gần. Nhưng có chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây. Ngôi nhà đã bị phá hoại khá nặng nề. Trên sàn chỉ còn một cái đầu lâu và một vài vệt máu nhỏ. Tôi tiến đến gần và mở chiếc gương ra. Trong này có một quyển sách đang còn viết dang dở. Tôi chỉ có thời gian cho một lần này thôi. Nó bắt đầu bằng âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng còi báo động từ thế giới ngầm và nó ngày càng lớn hơn. Tôi đang gào trước nhà của mình, vì vậy tôi nghĩ cần phải là... À... Tôi không biết nó đang nói về cái gì. Nó đề cập đến một âm thanh kỳ lạ gì đó đã xảy ra và chỉ còn là một cái xác nằm trơ trụi giữa bia rừng. Điều này thật kinh hoàng. Tôi đang tiến vào ngôi nhà của mình, nhưng có vẻ cánh cửa của tôi đã gặp một chục chặt gì đó kỳ lạ. That's really weird. Whoa, oh, what the heck is going on? I'm just right-clicking on with my compass and it shoots me the end of the door. Tôi tiến vào nhà và lấy cho mình một thanh kiếm, sau đó di chuyển ra bìa rừng để kiểm tra. Một lúc sau... Gone. They're just gone. I wonder... như tôi và nhìn thấy một sinh vật gì đó thật sự rất cao. Nó có cơ thể gầy gò và tôi thật sự sửng sốt. Tôi sợ hãi và chạy ra khỏi chỗ đó. Nhưng trên đường đi tôi đã phát hiện gà có một vài công trình cao chọc chọi. Ven đường là những cái đầu lâu nằm ngổn ngang. Tôi cảm thấy lo lắng và không an toàn nên tôi quyết định đi về nhà. Tối hôm đó, Tôi cảm thấy bất an trong lòng, có điều gì đó đang xảy ra ở đây vậy. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng khoan đã, kỳ tiến ra ngoài và quan sát mặt trăng, sự thật là nó không hề chuyển động. Tôi cảm thấy sợ hãi về điều đó. Những phân cảnh sau đây là những diễn biến vô cùng đáng sợ. Oh my gosh. Oh my gosh. What do I do? Oh my gosh. Shoo, shoo, shoo, shoo. Tôi sợ hãi về những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà của mình để chạy vào rừng. Sau khi băng qua một con dốc lớn, tôi đã tìm thấy một ngôi làng cách đó không xa. Nơi này dường như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cư dân nơi đây chúng đã đều bị giết sạch. Tôi không chắc là còn ai sống sót ở đây nữa hay không. Cái âm thanh còi báo động khi nãy đã bắt đầu vang vọng cả màn đêm. Nó đã bên kia bìa rừng và thật sự nổi loạn. Tôi cần phải ẩn nấp ngay bây giờ. Oh shoot! Shoot! Oh! Shoot! No matter where they do or where I go, he's always back. I don't think I can even run anymore. Oh my gosh. Và như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã nói về mẫu chuyện Creepypasta Siren Head rồi Thì đây là một cái nhân vật hư cấu, à, một cái hình ảnh được vẽ từ một cái người nào đó mình quên là ở đất nước nào rồi thì trước đây thì Siren Head là một cái nỗi đáng sợ với những ai mà đam mê về những mẫu chuyện Creepypasta Thì cái nhân vật Siren Head này thì có bề ngoài như là một cái um, một cái cột điện hoặc có thể là một cái cây để nó để hòa nhập dễ hòa nhập với uh, môi trường xung quanh và với cái nhân vật Siren Head này thì nó có thể là giả tiếng những cái người mà trước đó nó đã bắt hoặc là trên đường nó có thể nghe thấy những cái tiếng gì thì nó sẽ thu âm lại và bắt đầu nhử cái con mồi của mình bằng cái âm thanh mà nó phát ra được. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một cái nút like và cùng với đó